Thank you. trong lòng mưa rớt bên sông hạt nào yêu thương theo em ra biển rộng hạt nào ở lại ngậm ngùi anh ôm xót xa làm sao anh quên lỡ yêu em rồi nên đêm ngày bên chén men cay tìm vào cơn sai cho quên đi kỷ niệm của những chuỗi ngày mặn mà nghe trong lòng thương nhớ mơn mong người đã sang sông ra đi không trở lại ta vẫn dường hoài cuộc tình đã xa tâm tay thank you làm sao anh quên lỡ yêu em rồi nên đêm ngày bên chén nào cơn sai cho quên đi kỷ niệm của những chuỗi ngày mặn mà yêu nhau hai giăng mưa ngõ xưa u buồn nghe trong lòng thương nhớ mơn mong người đã sang sông ra đi không trở lại ta vẫn dường hoài cuộc tình đã xa tâm hoài cuộc tình đã xa tâm